thứ nhất là tập tạ nặng và thứ hai tập cường độ cao với apollo và phần thứ ba là chúng ta cardio phục hồi cơ thể đó là lean body nâng cao của dương mỹ nha các bạn lean body nét đẹp bất tử theo thời gian trường tồn cùng năm tháng niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng ờ. sáu muối ờ. Di Nguyễn Luxury Home Gym Chào mừng các bạn đến với ngày Let's Day của Di Nguyễn tại VIP Luxury Home Gym Một chữ nhất đời gym body danh vọng thành công cái chương trình à, quay ghi hình ngày hôm nay sẽ chia thành ba bốn cục thứ nhất là tập tạ nặng với cái khung free quay và thứ hai tập cường độ cao với apollo chưa bao giờ các bạn thấy Duy Nguyễn tập apollo chân đúng không để dành cho ngày hôm nay và phần thứ ba là chúng ta cardio phục hồi cơ thể đó là lean body nâng cao của Duy Nguyễn nha các bạn vậy thì nâng cao ở chỗ nào nâng cao ở chỗ là ở à, cái này mình sẽ thực hiện ba bài khá là nặng thứ nhất là bài squat thứ hai là bài Roman deadlift thứ ba là bài Smith machine calf raise xong rồi qua bên kia mình cũng chơi ba bài cường độ rất là cao đó là leg press leg curl leg extension riêng ở bài leg curl và leg extension như vậy thực hiện FST 7 và tiếp tục qua cardio cardio thì có thể là thực hiện những máy quen thuộc thôi nó không không có gì mới lạ nhưng mà cái cardio là cái phần nó khá là quan trọng sau buổi tập tại dự án lean body đúng em nói chính xác leo thang nhưng mà tại vì ờ, bố cục ở đây á là có home gym nó không có leo thang mình chơi leo cầu thang mình hắt quá mà leo cầu thang phải leo tới lầu ba lầu bốn mới có leo cầu thang nữa nó hơi mình mình né bài leo cầu thang ở trong cái quán này mình sẽ tập bài khác rồi bây giờ là Duy sẽ khởi động nha các bạn khởi động là 20 kg ủa nhỏ này nhỏ nào giới thiệu đi nãy giờ đứng quên em rồi con biết không Cathy sẽ hỗ trợ anh Duy tập luyện vô anh khởi động thôi đừng có đừng đừng đừng khởi động đứng ngoài đi chưa có tạ mà làm cho sâu hơi ra trước mặt trời ơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi đếm trời hơi 哎呀！对。 rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung cường độ cao trên máy Apollo 7404 với bài Flat Fresh Cái bài này nhìn như thôi chứ nó vô ác đạn lắm bạn Tập phải đúng cái thật nha 1, 2, 3 Đẩy ra Tự nhiên đang bẻ, nó mẻ nó khép luôn hết trơn vậy yeah. Yeah. mạnh lên nha các bạn Để vô nè khi lửa đã cháy rồi tôi sung lắm không ờ, vậy là khóa khớp nha đừng có dày đó vậy mới đúng đúng chuẩn thu thu lô vô lộn thu tạ ok wow let's call hey. Ah!

xa ờ, là đá trúng em á chậm thôi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ba đắm say ngắt ngay từng hơi thở chuyện tình nào cũng có lúc dịu êm ta bên nào anh yên tay về bên đó như đời này anh chỉ hướng về em tay nắm chặt cân cơ và tận hướng mắt nhắm nhìn theo mạch máu nóng trào dần biến đam mê hoài bão tràn che che vượt qua khó khăn vì tương lai ngời sáng tay vừa xong yêu em bằng tất cả ngược căn phòng theo điều nhạc hôm nay giọt mồ hôi trên khóe mắt anh cày không khoa khớp khẽ chạm phút mê ly chăn chu vương uy nghi đầy sức mạnh để bằng em trong khi trời sẽ lạnh ấm môi hồng ấm bụi tập cô đơn em ơi uống uh, súp đi rồi à, tắm giữa à, giặt vũ về đi ngủ đi Nha, đây anh pha cho hai ly mua đi Linh Body vị dâu Ít nước thôi đúng không? Thấy cái bình nước kìa, nó để trên chảnh kìa tí à, tí mà chạy về ngoài đường gặp thằng nào nó đi theo á thì kêu kêu nó ờ, tới à, đóng tiền th là quận bảy tập đó nha nha ba năm nha Vậy cái nói chung anh bảo đó thôi còn em bảo được gì em bảo mệt quá Đây. anh hiện nào phải hai muỗng đúng liều rồi em vô, ờ, vô em em vô cái vỏ của anh em lấy cái uh, ờ, libo uh, ờ, libo stingray á libo stingray 6 á cái vỏ đỏ á ngày nào cũng quên uống cái đó giảm mỡ kệ nó phải duy phải duy trì giảm em nói là anh mất tập trung đổ ngoài hết mấy gram protein không nó uống viên tự tự lắc cái đã ui em có 50 thôi vô đúng không viên rồi tạm biệt mọi người cơm no rượu say tập đã rồi cà đôi cũng phê rồi uống súp cũng xịn sò rồi nha các bạn giờ à, à, đường ai đó đi về nhà các bạn nhớ cầm tiền tới bvt ngay khi ngủ có thể